Ê Sam ơi, bà có chắc là cái ngôi nhà này là ngôi nhà ma thiệt không đó? Trời đất ơi, tôi chắc chắn 100% con bò cười luôn Nghĩ sao về biết sao không? Sáng nay là tôi đi ngang qua nè Đi ngang qua bình thường tôi tự nhiên có tiếng khóc trẻ em trong ngôi nhà này Mà ông nghĩ xem Ngôi nhà này đã bỏ hoang gần mười mấy năm Mà nghĩ sao có tiếng khóc trẻ em trong kia Thì chắc chắn một tỷ phần trăm trong này ngôi nhà này có ma chắc luôn À, rồi cái gì mà nghe ghê quá à bà hù tôi đúng không làm gì mà có chuyện có căn nhà ma ở trong làng hero team từ đất ơi sao tôi hù không được vấn đề là tôi nghe được luôn tính lộ tai tôi nghe được tiếng khóc trẻ em trong kia nghĩ sao tôi hù không làm chi trời đất ơi ôi à. ôi mấy bạn ơi mấy bạn có biết gì không hồi sáng đây nè trong lúc mà phong đang ngủ á cái tự nhiên sam bà chạy vô bật la làng lên phong ơi phong ơi tôi mới phát hiện ở trong làng mình có ngôi nhà ma thế là mình hỏi là ngôi nhà ma ở chỗ nào thế là sam dẫn mình qua đây nè đó bởi vì cho nên mình, mình tính là hôm nay mình sẽ quay về căn nhà ma cho anh em xem nhưng thật ra căn nhà này mình thấy nó giống như là căn nhà bỏ hoang với căn nhà ma gì trời nghĩ sao mà căn nhà bình thường nghĩ sao nhà bình thường là nhà nó có đẹp đẽ đây nhà để mọc riêu râu nhìn này là chắc đang nghi ngờ là nhà ma trong truyền thuyết mấy ngôi nhà mà không ai sống qua là có mập rêu là chắc chắn là ma trăm trăm luôn tao đọc chuyện vậy luôn á ờ, đọc chuyện ghi vậy hiểu không bà đọc trong chuyện thôi chứ làm gì mà có chuyện ngôi nhà này mà có ma đâu tôi vô tôi coi thử coi đi có gì đâu bây giờ hai mình thử thách vào nhà rồi nhà hoang thử đi luôn trời ơi nè bốn giờ gọi là sinh tồn nhà hoang <laughs> nè nè tôi thấy ở trong nhà nó có gọi là bàn vi tính rồi là có gọi là thêm giường ngủ này chắc chắn cái này là nhà nhà của một người nào đó rồi bà sai rồi đâu rồi bây giờ nè mấy bạn ơi ừ. bây giờ nè mình sẽ thử mình tham tham gia gọi là cái cái cuộc thi đi bắt ma thử nha các bạn nha mình sẽ tạo ra một cuộc thi bắt ma để coi mình với sam ai sẽ bắt được con ma này nha <laughs> chứ mình nghĩ đâu có ma các bạn ơi à, à quên hình như từ nãy mình quên gì phải không ta à <coughs> Ok và hello Xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của mình nè Và mình là Phong Cận TV Đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy các bạn ơi <laughs> Thì hôm nay nữa bạn ơi Mình đã gọi là được Sam dẫn đến một cái ngôi nhà Mà Sam kia là ngôi nhà ma Hôm nay mình với Sam sẽ cùng nhau gọi là vào trong đây để thử bắt con ma này nha bạn nha Ôi, mình nghe thì mình không tin đâu nhưng mà thôi cứ thử xem sao ok ok thôi không nói nhiều nữa Ê, trời, bà bắt con ma gì mà cầm cái búa bự vậy trời đất ơi chắc chắn chứ bà đã à, dạ. quên rồi chắc chắn với ông biết sao ông lợn ma đang ăn thịt tôi sao bây giờ tôi phải đem phụ khí chắc chắn vậy không trời ờ. ơi à, trời ơi ok vô nè chuẩn bị nha tôi mở cửa nè để một hai ba mình chạy vô nha một ờ. hai ba ủa ủa cái gì à ủa ủa sao ơi sao sao tự nhiên một mình chạy vô ngôi nhà xong cái ngôi nhà tới thui vậy đó thấy chưa tôi bảo đi là ngăn nhà ma mà không thấy không bây giờ mất cái cửa luôn nè cái cửa đi ra mất luôn nè thấy chưa ờ, à, cái gì mà ghê quá ủa mà khoan khoan cái căn nhà tối thui quá tôi không thấy được đường ơi tôi, tôi, tôi kiếm có cái chỗ nào để mở đèn không ta hình như cái này mở đèn đúng không à, cái gì ui trời trời sao ơi sao sao không cái gì anh Trời ơi, tự nhiên tôi bấm vô cái này để mở đèn xong nó xuất hiện cái khuôn mặt cười kìa. Trời trời mất dạy quýnh nó, quýnh nó, quýnh nó. Mày coi chừng mày chết tao mày. Trời Ui, sợ quá Sam ơi. Ơi nhưng mà quan tôi sợ quá, giờ làm sao đây? Ừ, tối thui này tôi đã chuẩn bị tôi luôn người rất là kỹ kỹ càng rồi không? Đây, tôi đem trong ít đồ nè, đó bào tử mắt nè, ăn cho sáng mắt nè, thấy chưa? Ủa, cái này mình ăn vô là trời trời sẽ sáng á hả? Đúng rồi, mắt sáng chân luôn đó Đây là gọi là đồ để bắt ma hiểu không Là bắt ma phải đem cái này hiểu chưa Tôi mà kỹ càng dễ sợ Trời ơi là trời, ăn cái này vô sống trời sáng luôn các bạn ơi <laughs> Vậy là mình sẽ không sợ ma nữa Trời ơi, không có con ma nào làm mình sợ được nữa Thôi, tiến lên, tiêu diệt hết tụi mày à, à, Sao mày Hello mấy cưng ừ. Sao chỗ này tôi thấy có thêm cái mặt cười nữa kìa thì ông bảo tiến lên ông tiếng lên đi ông không cho tiếng lên ô tiếng lùi đó ông tiếng lên tôi, không để tôi tôi không sợ đâu tiến lên cái ờ. gì không thấy gì hết trơn á à, ôi, cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì, cái gì? Ờ, nó bẫy mình <laughs> và hết nó mới vô à trời ơi trời kỳ quá ôi trời ơi sam ơi bây giờ tôi mới để ý nè bà coi nè hình như là có ai đó ăn bánh mì mà có tương cà sao nó rơi nó rơi quá quá trễ bên bên dưới đất nữa nè phải không trời ừ, đó ông nghĩ sao tương cà gì mà nhiều dữ vậy tôi coi tương cà nhà ông sản xuất chắc chừng này chắc ông ông không đủ luôn ông nội trời ơi trời nhiều dữ ui hình như cái này không phải là tương cà sam ơi cái này hình như là mau á ghê lắm á tôi sợ quá à. mà ông chịu nghe bây giờ già ông giờ sao ôi sao sao có sao có có người bị bị bị giết trong đây nè ơi trời ơi trời trời ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn có sao không bạn trời ơi là trời cứu sao ơi giờ làm sao cứu cứu ông này đây ông bị đâm nè trời ơi trời đất ơi sao bưng ông đi được nè ông bị dính chặt vào tường rồi nè giờ sao nè ơi, trời bây giờ tường không phải luôn nè trời à, bạn ơi bạn bạn nằm đây nha đợi mình một tí nữa mình sẽ quay lại mình cứu bạn trời trời, trời tội nghiệp ông này quá bạn ơi ừ, bên đây là cái gì đây ôi trời sao một đống rương như vậy là tìm cần gạt rồi Đó. ok à vậy chắc trong đây là nó nó sẽ có cái chìa khóa để cho mình thoát ra nè các bạn ơi ok kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm mấy bạn ơi ờ à, sao đây, thấy đây, đây, đây, đây, đây, đây, phòng này đây đó thấy chưa ok cảm ơn ôi trời ơi trời ừ, tội nghiệp cái bạn này quá bạn ơi rồi có con dao nằm đây nè bạn yên tâm một tí nữa mình sẽ quay lại mình cứu bạn ừ, ừ, nhanh lên sam ơi nhanh lên nhanh lên mấy con ma này nó ác độc thiệt chứ ok con này là gì đây trời một đống thùng luôn các bạn ơi trời ơi là trời không ơi có cái tay người dưới này nè đâu ừ, nó có thêm người nè trời, trời lại có thêm một người nữa bị nằm dưới đây trời ơi cứu cứu cứu cứu từ từ đập đập đập ra đập ra có chân ổng bị ngập thở bên dưới bây giờ đang quẹo rồi phong ơi nhìn có tương cà là tôi biết khỏe rồi đâu mà cứu được nữa trời ơi tội nghiệp quá bạn ơi nằm chết luôn rồi nè thì cái con ma ác độc này nghĩ sao mà nó lại đi giết người vậy chứ ủa cái đường nè ít có hai mấy cần gạt nữa nè à, ok ok mình lấy được rồi mình lấy được rồi bạn cứ nằm đây đi một tí nữa mình sẽ quay lại mình cứu bạn trời ơi bạn ơi cái con ma này nó ác độc quá trời ơi là trời bây giờ mình sẽ qua mình tiêu diệt nó luôn cái đầu con ma ác độc rồi Ủa, Nghe đây? sợ quá à. Ê, nó có một cái cầu thang nè, leo lên, leo lên, leo lên Thầy, tao không sợ mày đâu con ma Mày có giỏi mày ra đây à, tao với mày gọi là solo quảnh tù tì của đứa nào hắn Gọi trời, tưởng sợ mày chắc cái gì vậy Gặp ma chơi quảnh tù tì đó tao đứng giết ống chết ngồi đó quảnh tù tì Trời ơi, Sam ơi, sao vừa mới leo lên thì tôi lại thấy thêm cái một cái mặt cười nữa vậy Thôi trời Thấy chưa, nó liên thân, là nó coi lên nó tâm linh vậy sao nghe ông nói solo cái nó nói hiện nhất mặt ông solo là ông solo với nó đi <laughs> ôi hình như cái hình như cái cái này chỉ là cái mặt nạ thôi à trời ơi ờ, vậy là cái mặt nạ của đó. vậy là đây là một con ma đeo mặt nạ bạn ơi ui là trời nó đeo mặt nạ sống đi nó giết người sống nó để lại cái mặt nạ nè trời ơi tức quá tức quá mà ui, nó thách thức tụi mình đó phong ơi thách thức tụi mình luôn á từ ê có mở cửa này để mình mở cửa mình vô thử à, cái này là gì đây <gasps> có một cái cần gạt với lại gì đây u một cây kiếm trời ơi một cái kiếm này sao? Đâu Ủa nè. xin dữ vậy Cái kiếm này xịn đâu Chém thử coi ui Cái gì vậy Ủa sao, sao tôi chém bà cái bà văng lên trời vậy Đừng chém đừng chém phong Đừng chém đừng tát đừng tát trên người tôi Đừng tát đừng tát Chém nè chém nè chém nè Ủa xong được nữa Thôi chạy đi Thì mình mở cửa mình qua tiếp coi đừng góc này là Ôi Sao ơi Yêu quái yêu quái yêu quái Trời trời trời trời ơi bạn ơi con này tên là gì đây Zep đang đuổi tôi nè Zep the killer cho cho cho con này là yêu quái nè Sam ơi bà chạy đi bà chạy đi the killer Nghe tên nghe khoai dữ vậy Bà chạy đi Bà chạy tôi quýnh nó cho Nó đang đuổi tôi nè Ông giết nó đây. Ngủ Ok Qua cái con kia ê ê con kia ủa sao con này nó nó chỉ để ý đến sao mà ta con này mê gái vậy quýnh lộn với tao nè mày mày đóng cửa lại sao mày đóng cửa đi ok trời nó mà nó con nhìn tôi ai ai ai trời nó quýnh tôi nè mày hả mày u cái kiếm mình mạnh quá cái kiếm mình mạnh quá bạn ơi mày hả mày u mình chém cái nó văng sau 10 mét luôn trời đất cũng chém sao tôi cũng văng rồi tao. mày hả mày mày hả mày mày hả mày mày mày mày mày mày ơi rồi u rồi nó chết queo luôn sao sao giờ đây giờ đây đây ôi Bà không biết gì đâu Hồi nãy tôi dùng cái kiếm nè Tôi chém con ma văng 10 mét luôn <laughs> Xì lắm luôn á Tôi cũng văng 10 mét ấy cha con ma luôn không Trời trời Ok thôi mình mở cửa ra mình qua đây đi à, Ở đây bây giờ nó có hai căn phòng nè Ủa, Phòng này làm gì đi <gasps> Ui người tâm bông vậy Con ma đeo mặt nạ hồi nãy kìa À tao thấy mày rồi nha Mày hả mày Mày mày mày mày mày mày mày Mày mày mày tao chém mày nè tao chém mày tao chém mày tao chém mày Tao chém mày trời các bạn ơi Mình chém văng cái thùng lên trời luôn ơi sao ơi không, không? Sam ơi bà làm ơn nghe bà leo bà bà đi đằng sau lưng tôi bà đứng trước mặt tôi tôi chém chúng bà rồi luôn á hay cái con ma này yếu đuối quá chém có mấy cái thôi mà chết queo rồi hay ơi sao ơi hình như là hồi nãy á hình như hồi nãy tôi dùng cái kiếm này tôi làm hơi mạnh tay hay sao cái đầu ổng cái đầu của cái của cái ông này ổng bị cắm cắm trong bức tường luôn rồi ủa lúc đầu ông nằm dưới đất hả Thôi, ai ai biết hồi nãy chắc ổng nằm dưới dưới đất cái tôi dùng cái này tôi chém một cái cái đầu ổng bị ai đừng có chém là được không tàu đất ơi xong rồi để tôi cha ông mày lời mệt lắm nha phải không mệt ừ lắm hợp lý để tôi chém cái cho cái đầu bà dính dính vô tôi đi tôi xin xin xin thôi <laughs> bây giờ đi tìm đi đi gần gạt đi ok qua coi coi lại có thêm người chết nè trời ơi bạn ơi từ nãy giờ mình đi ở trong ngôi nhà này mình gặp nhiều người chết quá à. mấy bạn ơi mấy bạn hãy thử đó gọi là cho mình biết thử xem coi liệu là từ nãy giờ mình đã gặp bao nhiêu người người người bị chết nha mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha thôi ơi à trời à, ủa, ủa sao mày sao mày trời Sao bà chui đó được vậy Cái này là bí mật mà ơi cho tôi vô với tôi vô với Vô ê, vô vô ê, Trời sao ơi sao tôi vô chui vô không được Hình như tôi mặc quá tôi chui không được sao ơi ăn cho nhiều vào thì ờ, tập thể dục với tôi đi thì ờ, đi Trời mấy bạn ơi Mình mặc quá mình Mình mặc quá mình chui trong cái <laughs> cái cái hầm này không được các bạn ơi Thôi không sao để mình hớp bụng vô à, ừ. rồi chú qua chú qua ôi được rồi nè mình hấp bụng vô mình bò qua được nè bạn trời ơi tại cái bụng mình bự quá trời trời ok chưa qua chưa qua chưa qua à rồi đi qua đây đúng không có con ma có con ma à. yên tâm để tôi mày hả mày ma nè tôi chém cho mày bay lên trời luôn mày mày mày mày ờ rồi cho mày rơi xuống nè à, mấy bạn coi nè chuẩn bị nè à, nó, nó, dính, nó dính cái nó, dính luôn cái cái cái cái cái đầu lên trên bức tường luôn mày mày mày mày mày mày mày mày mày hả mày rồi ok nó chết rồi sao? yên tâm có ừ. tôi ở đây okay. trời rồi lại thêm một người chết nữa trời ơi trời mấy bạn ơi từ nãy giờ có bao nhiêu người có bao nhiêu người bị bị giết vậy mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha sao nhiều dữ vậy trời ơi trời ok để qua cánh cửa tiếp theo coi là là là là, là cái gì đây trời ơi trời à, mình sợ mình bị cà lâm luôn các bạn ơi u ơi u sao ơi ở bên đây nó có một cái bức tường có một cái khuôn mặt kìa ghê quá thôi thôi thôi, mấy cái này to lắm không cái mặt này to quá không không nên không nên không không nên tiếp xúc ghê quá ghê quá thôi bà bà bà bà bà đi qua thử đi bà bà đi qua thử đi tôi tôi nghĩ rằng là cái này không có gì đâu bà đi qua thử đi sao vậy có chắc luôn tôi coi qua thử coi Ủa, không qua được không qua được hả à? ờ vậy thôi vậy thôi đi đi đi đi ra ngoài ra ngoài đi ui ui sao sao ơi ui trời đã coi. trời ơi sam sam biến mất luôn bạn ơi trời ơi mấy bạn ơi vậy là sam bị con này nó ăn thịt rồi đó ờ. trời ơi trời sam ơi hả gì tôi còn sống không nội tôi đẩy xuống cái bức tranh nó hóa thành con yêu quái đánh tôi chết rồi nè bây giờ tôi hồi sinh lại rồi nè đâu yêu quái đâu ui à? yêu quái nè ừ. mày mày mày mày mày mày mày mày mày quýnh chết yêu quái luôn nó đâu rồi ờ hình như hình như nó chết queo rồi sao rồi ui nó dơ lại nè hey, Trời ơi là trời Hóa ra cái bức tường này là một cái bẫy bạn ơi Cái gầu con ma mất dậy đâu để mình quýnh nó coi À nó bay lên trời lại nè Rồi để mình chém nó luôn Chém chém chém chém chém chém liên tục cho nó chết luôn mày ơi Rồi mày hả mày Rồi nó chết queo rồi Nó bốc khối luôn rồi sao mày À ok Tiếp theo là gì đây <gasps> u Một căn hầm Có nhiều ma hơn nữa nè bạn ơi Ui Ê ê Sam Sam Chạy nó đi Phong ơi Sam Sam Bức tường dễ sợ Bây bây giờ trong đây có rất là nhiều ma luôn Cho nên cảm phiền bà đứng sát vô bức tường Lỡ tôi chém bà ờ. văng văng vô trong cái đống con ma này luôn á Ok ta đứng một cách có một căn phòng luôn không chứ chắc không đây đóng okay. lại luôn nè ra đây mày mày mày mày mày mày mày mày hả mày mày đâu mày ra đây mày mày mày tao chém hết tao chém hết trời ơi mấy con ma nó bị mình chém văng dính lên trên bức tường luôn bạn ơi <laughs> à, rơi xuống nè rơi xuống mày tao chém mày nè tao chém mày nè ồ chết queo luôn trời ơi trời hay phong quá mạnh trời ơi trời đúng là phong mạnh mẽ ok rồi bây giờ mình, lấy cái cần gạt nè à. từ nãy giờ sam vô dụng quá sao không giúp được gì hết trơn á ông cầm cái kiến bảo tôi vô giùm tôi đập ông bây giờ ông tin ông trời ơi trời ok <gasps> ui sao ơi tôi thấy có một cái ngôi sao kìa ui vậy là bọn Ôi. mình sắp win rồi yeah thắng rồi đi thôi bọn bọn bọn bọn bọn bọn mình sắp sắp được về nhà rồi yeah ok đi qua đi qua yeah yeah ủa, ủa cái gì vậy trời trời mình lại bị té xuống một cái hầm mấy bạn ơi trời ơi là trời cái gì vậy vẫn chưa thắng nữa hả ơi từ từ để tôi xem coi cái tiếp theo là gì đây ôi ở đây có một cái hai cái đường hầm nhưng mà đều dẫn đến đến một một một nơi chắc chắn là có bảy ừ. để tôi xem coi à, à đây nè tôi sẽ chỉ cho bà cách để có thể vượt qua được gọi là cái bẫy này nè các bạn xem này nha các bạn nha đầu tiên mấy bạn hãy chia ra một cái gì đó mà mà mấy bạn có rất là nhiều chẳng hạn như mình có rất nhiều bào tử nè mình sẽ chia ra nè đó sau đó mình thử, sẽ thử quăng vào trong đây nha quăng vô nè hỏi không nó sẽ không bị chìm xuống rồi qua bên đây thử quăng vô nè quăng vô nè rồi xong nó bị chìm xuống luôn có nghĩa là đây là cái bẫy ở chúng ta sẽ đi qua đây đó an à. toàn hay an toàn thấy ơi thấy thấy thấy tôi thông minh không ở ờ, trời nè thông minh ui nó chìm xuống nè vậy là bên đây là an toàn đó Rồi. quá thông minh luôn ok quăng xuống nè rồi chỗ này nó không bị chìm qua ờ Rồi. trời ơi trời thông minh gì đâu hết trời hay Đợi tiếp theo gì ơi sam ơi bà có nghe tiếng gì không vậy tôi biết ừ. nghĩ chưa có tiếng em bé mà ôi, ôi tiếng cái lớn mà ta ôi, tiếng em bé đâu tôi mới nghe tiếng nó la kìa ui sợ quá trời ơi trời làm ơn làm ơn dừng dừng cái tiếng nó lại đi tôi sợ ma quá trời ơi trời Trời cầm kiếm nó ông nội, vào giết đi vào giết Ok ok ok, để tôi xem coi Ê, Trời ơi, có con ma đây nè sao ơi, tôi giết đó Mày mày mày mày mày mày, hả mày Ủa, ủa khoan Ôi, hình như cái này là cái mô hình thôi à Sam ơi ôi này cách giết người thôi ghê dữ vậy thôi trời ơi mấy bạn ơi cái cái cái cái này là một cái mô hình đang diễn lại cảnh mà con con yêu quái hồi hồi nãy nó giết người nữa bạn trời ơi đâm người nè trời trời cái đồ ác độc nhìn thương quá ủa trên đây là gì đây để mình lấy coi ô một cái cần gạt u hợp lý nè có thêm cái cần gạt nữa để về nhà nè ok ok cái con ma ác độc này một tí nữa tao ra ngoài xong tao báo công an đến bắt mày ok cái này là gì đây u lại thêm một cái hầm rương nữa sao ơi bà kiếm giùm tôi cần gạt đi đây, tôi công nhận này tôi nhức đầu quá mát dễ sợ Ra hai rương cái ra liền nè, nhanh chưa Ui, ghê à Trời, Sam, Sammy giỏi vậy à, Sammy kiếm một phát ra luôn, trời ơi à Ok Phải nhờ tôi vậy không Mở cửa thôi coi Ui, cái này là gì đây Ui, có một cái cầu thang Sam ơi, Sam ơi, bà bà bà xuống trước đi, tôi sợ xuống dưới gặp ma quá. À. Ông cầm kiếm, ông cầm kiếm ông nội, tôi không có cầm. Ai, tàu đất ơi. Ok, yên tâm. Ui, sao mà tôi nghe tiếng con ma nó la này Sam ơi. Một <laughs> kiếm không sợ chi. Trời ơi. Hay chưa? ta ta có kiếm đó nha đứa nào dám lại gần ta chém ừ, đó cái gì vậy ủa khoan ủa ê hình như bọn mình được thoát ra ngoài rồi bạn ơi wow Ôi. Chúng ta đã được thoát ra ngoài rồi xe Anh đuôi muốn về nhà Phong ơi Ôi trời anh ơi anh ơi Ở trong nhà hồi nãy có nhiều người bị giết á Bây giờ anh anh đứng đây canh nha Để tôi bọn tôi leo lên xe Bọn tôi chạy về nhà bọn tôi bắt công an rồi, Ok bạn ơi Thì coi như hôm nay mình với Sam đã gọi là đã gọi là à, gọi là tham gia hoàn thành xong cái ngôi nhà ma này rồi à, Sợ quá bạn ơi ngôi nhà ma gì đâu mà tàn mấy con ma có khuôn mặt nhìn thấy gớm mấy mồ à Ok không thể nào mà đẹp trai bằng Phong Cận tivi đẹp trái hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world được <laughs> Ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đây cũng đã rất là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 bà ở lại đi để tôi về cho yên tâm tôi tôi tôi tôi sẽ về tôi báo công an cho Rồi, ngon dạ. lắm ngon lắm không được. bye bye em tôi về đây <laughs>